Không thể hấp tấp được Dù cố gắng con người cũng không thể đi ngược thời gian Nếu kẻ nào cố tình phá vỡ luật lệ tự nhiên này Thì sớm muộn cũng bị trừng phạt Trừng phạt sao? Nhưng đó là hình phạt gì chứ?